con bướm xinh con bướm xinh con bướm đa tình tết rồi các bạn ơi à, hôm trước cầm 7 lốp đi à, mua xe nhưng mà rón rén lắm cảm thấy nó cứ như thế nào ấy thế là tối về khấn cô thương vắt cho mấy tỷ luôn này à, 5 tỷ nhá 5 tỷ có lẻ 5 tỷ nhưng mà hôm nay à, đi tìm hiểu luôn con nào kiểu tầm vài tỷ thích ôm về luôn thì bây giờ thì ờ, mình xem nào mình đang có mặt ở Nguyễn Tránh 1A, ờ, 1B, Nguyễn Tránh gì đấy này à, Bây giờ gần 2 giờ này Đây cũng là một trong những cái ờ, phố kinh doanh xe cũ khá là sầm uất ở Hà Nội Kinh doanh xe cũ ở khắp nơi thì nhiều lắm Đây các bạn có thể thấy nhá uh, Thường Cường Anh, uh, Lan Phương, Ngọc Trinh, Hùng xe cỏ đấy Đây có hết Hôm nay thì mình sẽ tham thú tìm hiểu cái thị trường xe cũ ở mình nó như thế nào Bởi vì uh, nó cũng nhiều cái vấn đề mà mình hơi băn khoăn nhưng mà điều quan trọng là mình phải cầm thật nhiều tiền cộng với cả một cái thẻ một cái thẻ để khi cần phát là ốp lấy luôn đấy mình vào đây caras này hdc gì đấy anh em ờ, xem ông chủ ơi ông chủ à, <laughs> ông chủ này giọng hoành tráng hơn hôm trước cho nên là mình cũng phải rón rén vâng chào anh ạ à, chào anh chào ông chủ vâng ạ <laughs> ông chủ cho Hôm nay thì mình có đi uh, cầm rất nhiều tiền à, vâng. Đi uh, mua xe vâng ạ. Nhưng mà bây giờ thị trường xe cũ nói chung nó cũng nhiều cái vấn đề mà mình phải tìm hiểu thêm À vâng vâng ừ. Cái này thì bọn em ờ, tư vấn và chia sẻ cho anh được ờ, dạ vâng. Mà mua xe cũ nó khác gì xe mới nhỉ? À mua xe cũ thì anh sẽ có những cái lợi hơn là về mặt uh, kinh tế là mình sẽ tiết kiệm được một khoản uh, nói chung là khá khá khi mà mình mua những cái chiếc xe mà đã qua sử dụng và chất lượng vẫn còn tốt. Ừ. Ở đây em nhấn mạnh đến cái vấn đề là những chiếc xe vẫn chất lượng tốt ừ, không nhưng mà bây, bây giờ mình à, mình thấy vấn đề như này hôm trước à, đọc mấy thông tin cũng hơi lo lắng vâng. Thế bây giờ mà đi mua xe cũ nhá vâng. thì à, mình phải uh, kiểm tra này phải kiểm tra đúng xe rồi. Đúng đầu rồi. tiên là phải phải xem cái xe nó còn ngon hay không nhưng mà bây giờ xem xem như nào nhỉ à, ok ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ chia sẻ cho anh ừ. đứng ở cái góc độ là người đi mua xe ừ. em sẽ chia sẻ cho anh cái cách mà anh xem xe cũ để anh có thể là không phải mua anh mua ở salon em cũng được mà không ừ. mua cũng không sao ừ. nhưng anh có một cái kiến thức nhất định ừ. là để anh ờ, đi mua một chiếc xe cũ vào dịp cuối năm để tránh những cái chiếc xe mà nó bị uh, tai nạn thủy kích và đã đại tu ừ. thì uh, đây đây đây có con uh, Vios này cho anh nhá xe thì, này cực kỳ thần thánh luôn nhá đây, đúng rồi thánh luôn những con Vios ừ, như này thì nó thánh. rất là dễ ừ. uh, với một chiếc xe cũ thì anh đầu tiên là anh sẽ nhìn vào những cái cái mép những cái góc như này ừ. để mình đánh giá nó à cái đầu tiên là mình phải xem cái tổng ờ, thể bên ngoài thân vỏ khung gầm gì đấy đúng, đúng không tổng thể ừ. bên ngoài ừ. sau đấy mình sẽ ờ, đi kiểm tra từng cánh một đó anh cứ đi anh ờ, thực ra là anh là đi mua xe lần đầu thì nó sẽ khó hơn là với bọn em là thợ ừ. thì nó sẽ nhìn rất là nhanh nhưng mà với một chiếc xe đẹp và một chiếc xe không đẹp thì chúng ta nhìn cũng rất là dễ thôi đối với những chiếc xe đẹp thì những cái mép những cái gân là nó sẽ phải còn nguyên khi mà có va chạm hoặc gò thì những cái mép này nó sẽ bị mất hoặc là những cái bề mặt này nó sẽ bị bả lại rất là nhiều thì đấy là những cái chiếc xe mà nó nó đã bị sơn lại hoặc là có va chạm uh ừ. -huh. thì chúng ta cứ đi một vòng quay xe thì để chúng ta ngắm nghía những cái phần đấy uh ừ. -huh. là sau khi ngắm nghía xong thì chúng ta bắt đầu là xem đến phần ờ, chỉ của xe chỉ chính xác chỉ xe tại, tại sao cái xe nó lại có keo chỉ và keo chỉ để làm gì và tại sao chúng ta lại phải xem nó thì hôm nay em sẽ chia sẻ với anh là một cái xe thì nó sẽ được tạo bởi là hai mặt như này rồi và cái chỉ này là cái để biết lại cái mối hàn của nhà sản xuất rồi đó thì người ta gọi đây là cái chỉ của xe đây cái chỉ đây các bạn nhé đây là chỉ đây gọi là chỉ của ô tô ừ. nếu mà một con xe mà nó bị đã va chạm ừ, liên quan đến vấn đề là tai nạn hoặc là đâm đụng thì nó sẽ bị bong cái chỉ này rất hay ở cái là nhà sản xuất làm cái chỉ này là khi mà có va chạm hoặc tai nạn thì cái chỉ này nó sẽ nứt hoặc là nó sẽ bị bong ra ừ. đấy để tố cáo cái xe này đã bị tai nạn hay chưa thì chúng ta ừ. nhìn những cái này Đó. tất nhiên là khi mà đi mua xe thì, thì kinh nghiệm và cái sự sự sự um, uh, hiểu biết của mình mình có thể xem được nó những cái chỉ này khi mà mọi người đã bị chạy lại hoặc là nó đã bị mất thì nó sẽ không được đẹp và nó sẽ bị mất mép rồi Đó. tí nữa về mình kiếm một anh giỏi về xe cũ người quen Đúng đến rồi. kiểm tra xem. Cái chỉ này <laughs> anh cũng sẽ như vậy. Đây là rồi. một cánh. Đồng thời anh sẽ kiểm tra tiếp cánh này. Rồi. Cốp cánh bên kia. Ừ. Và quan trọng nhất bây giờ em sẽ chia sẻ cho anh cái là xem vào phần đầu của xe. Phần đầu của xe. Phần đầu của xe. Đấy. Ok. Đấy. Thực ra trong các phần va chạm là phần va chạm Đúng phần đầu rồi, là phần đầu là phần quan trọng nhất. Quan trọng nhất đấy. Nhớ nhá, đi mua xe là phải có người uh, Đúng rồi. Uh, am hiểu về kỹ thuật, am hiểu về xe cũ. Hoặc Đấy. là mọi người nên chọn những cái salon uy tín. Uy tín người ta cam kết với mọi người về cái chất lượng. À, anh Kiên Civic này thì cũng uh, uy tín thì anh em chắc biết rồi, anh em cộng đồng mạng à, chắc biết rồi. À, mọi người um, xem phần đầu thì chúng ta cứ mở lên và bình tĩnh. Đầu ừ. tiên là chúng ta xem đến cái ốc cabo. À, ở ốc, Đó. ốc, ốc đây nha các bạn bốn cái ốc cabo này là sẽ ờ, để xem là cái xe đã bị tháo ra hay chưa Và có bị thay mới hay không Và có ừ. bị tai nạn hay không ừ. Nếu tháo ra mà để sơn si đơn thuần ví dụ anh sơn một cái gì vào đây là anh ừ. phải sơn thì đấy là chuyện bình thường rồi bên bảo hiểm người ta sẽ phải tháo hoặc là sơn ra không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng tháo mà lại mất chỉ ở đây bốn cái đường chạy xung quanh đây đó thì là những cái xe đấy là sẽ có vấn đề về tai nạn là chúng ta phải kiểm tra rất là kỹ xem là nó đã được thay mới chưa hay là nó chỉ mất một đoạn có những cái chiếc xe nhá khi anh sập nó lại thì nó va vào chỗ này này ừ. thì nó mất chỉ đúng một đoạn này thôi ừ. ừ. thì đấy gọi là trong nghề bọn em gọi là mất bao nhiêu phân chỉ ví dụ nhá gọi cho nhau là tả là mất 5 phân chỉ 10 phân chỉ ừ. thì nó là thể hiện là những cái như này à, và cứ mất một phần là mất ít giá đấy đúng rồi <laughs> gọi là xe nó có va chạm đấy, chính xác có va chạm, chạm. Ừ. đấy tiếp theo là chúng ta kiểm tra đến hai tay khi mà anh có va chạm vào bên này ừ. ừ. thì chắc chắn là cái tay này sẽ phải tháo ra rồi Còn là có sự gò hàn thì chúng ta sẽ có tác động vào vào đây để vặn những con này ra à. để chúng ta xử lý rồi đấy xem một cái xe thì chúng ta sẽ nguyên tắc đầu tiên là xem cabo trước rồi xem cabo xem hai phần tay hai phần tay xem nó có va chạm không ừ, ừ. đây tương tự bên này cũng vậy cũng vậy đó chúng ta cũng phải xem là nó có tháo chưa và nó có bị gò hàn không ừ, ừ. tiếp theo là chúng ta xem phần đầu tại sao phần đầu lại là phần rất quan trọng bởi vì khi anh sập xuống như này nè đó đếm demo đó, anh sập xuống như này rồi. một cái xe mà nó bị tai nạn nó dồn vào như này ừ. thì tức là nó đã ba dồn vào phần đầu phần này đầu. là phần quan trọng nhất bởi vì hệ thống túi khí ở đặt ở hai bên này nếu mà có va chạm nó kích nổ cảm biến ở đây đúng rồi một cái xe mà khi nó đã bị nổ túi khí rồi thì nó sẽ mất đi cái độ zin và mất đi cái tính an toàn về sau nó mất, sẽ, sẽ mình mất giá gọi cái xe. gọi là mất tem đấy đúng rồi <laughs> đó chúng ta phải xem kỹ cái phần đầu rồi rất là kỹ phần đầu của Toyota nó làm khá là đơn giản mọi người chỉ cần xem logic thôi ừ. bởi vì là chúng ta chỉ cần nhìn những con ốc ở đầu như này đấy những con ốc đầu như này và những cái ốc ở đây đây là cái gì đây là cái khóa của cái cabo cabo khi cái khóa này ngập vào đây mà đã bị dồn vào đây thì cái khóa này nó sẽ bị biến dạng đó thì tức là biến dạng thì chúng ta sẽ phải chỉnh mà chỉnh thì chúng ta sẽ phải tháo ốc vào đây uh ừ -huh. đấy thì chúng ta xem một cái xe rất là logic một phần nữa mà em muốn ờ, chia sẻ cho mọi người đó chính là cái xem cái xe này đã tự bị thủy kích hay chưa à cái đây quan trọng nhá cái này là quan trọng cái này số quan trọng vì nhá. nó là như một trái tim uh nếu mà trái tim của mình khỏe mạnh ấy thì cái xe anh dùng vài ba năm không vấn đề gì cả uh nhưng nó đã bị ốm yếu đã phải tim mạch mổ rồi thứ là là nó sẽ đã có vấn đề mổ xẻ rồi đó thì... đối với một cái chiếc xe lướt thì xem cái phần máy nó tương đối là đơn giản uh nó rất là đơn giản bởi vì mỗi một hãng xe thì họ sẽ có có có sơn dấu của nhà sản xuất trước khi xuất xưởng đó anh có thể thấy này rồi. sơn dấu của nhà sản xuất đây là màu mà... xanh này màu xanh đúng màu rồi xanh màu cái xanh? sơn này khi mà anh ờ, có sự thủy kích thì người ta sẽ phải tháo máy Rồi. tháo máy thì người ta sẽ phải tháo cao su trần máy trước ừ. thì mới hạ được máy xuống ừ. thì cái này là cái để mình xem là đã bị tháo chưa đối với những cái xe đời 15, 16, 17 chạy dưới 6 vạn thì sẽ không có cái chuyện là tháo chân máy không có cái chuyện đấy dưới Vẫn... 15 16 vạn không dưới à với một chiếc xe rồi, vâng, lướt lướt 24 25 26 à, 27 chẳng hạn 28 rồi thì chạy không... dưới 5 đến 6 vạn thì không có chuyện không là có sẽ chuyện. thay cao su nhưng mà mình hỏi cái là liệu mấy cái này mình có fake được không đúng rồi cái mà <laughs> anh câu hỏi của anh à. rất là hay là cái cao su chân máy này có fake được không có fake được nếu mà gặp bên người ta làm tinh vi ừ. và người ta làm có sự gọi là là là là lừa đảo ấy ừ. thì người ta sẽ làm rất kỹ Ồ. nhưng nhưng nhưng nếu mà với mắt thợ của bọn em thì khi mà những cái con xe mà đã bị làm lại thì cái màu sơn chấm này này ừ. nó sẽ khác nó à. sẽ không thể nào đồng màu và cũng theo thời gian Rồi. và nó là cái sơn này được ừ. và có một đặc điểm là nữa là anh sẽ phải nhìn xung quanh những cái ốc mặt dàn cò như này Rồi. những cái keo xịn của nhà máy đây là là cái gì khi mà robot nó chạy xung quanh như này ừ. đấy đây là điểm rút keo cuối cùng oh. thì nó sẽ có một cái chấm nhỏ ở đây ừ. <laughs> nếu mà người thợ Việt Nam mà làm ừ. mà bằng tay thường ừ. thì người ta cũng bơm xong nhưng người ta sẽ phải rạch rạch rạch thì nó sẽ có những cái lem nhem hoặc là ừ. những cái ba via và đặc biệt nữa một điều nữa là cái keo này của nhà sản xuất này này nó rất là độc đáo ừ. màu của nó là màu này ừ. nhưng mà mình làm là màu khác <laughs> đó đây là cái kiểm tra trái tim của xe Đấy nha các bạn nha các bạn những cái điểm cực kỳ quan trọng nhá màu của ốc, ốc này đúng rồi. và điểm cái bên điểm rút keo này đấy, đấy cực kỳ quan trọng đấy nha các bạn đấy đấy là những cái mà mà mọi, mọi người ờ, chú ý khi mà mua xe cũ ừ. đấy tóm lại là tôi vẫn cứ phải gọi một anh thật thông thạo đến xem đúng rồi <laughs> nếu mà mọi người uh, mua xe cũ thì uh, sẽ phải là dắt lưng dắt ờ, lưng dắt lưng những người thợ uy tín ừ. hai là mình có mua ở những gara uy tín người ta sẽ cam kết cho mình nếu mà sai thì sẽ bách lại tiền hoặc là sẽ chịu trách nhiệm về cái xe đấy tức là bây giờ là uh, kinh doanh xe cũ phải đi lên chuyên nghiệp rồi bởi vì là Đúng rồi, bây giờ uy tín bây giờ gần như là xóa bỏ những cái mà quan niệm ngày xưa, ngày xưa mua xong là xong, giờ xong hoặc là, xong. là dí một vát là chết luôn ừ, và bây giờ thì cộng đồng mạng như anh biết là rất là mạnh chỉ cần <laughs> người ta chia sẻ cái gì cái thôi là mà sát nghiệp luôn làm ăn phải có tâm thì cô mới thương được đúng, đúng không đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi rồi anh ạ à, phần tiếp theo nhà bây giờ mới là xong ờ, vỏ với cả máy thôi à thế được rồi thế em sẽ chia sẻ tiếp cho anh ừ. là đi mua xe cũ thì nó sẽ cần có bốn cái mà mọi người chú ý ừ. thứ nhất là về phần ờ, pháp lý Phần pháp lý là cực kỳ quan trọng bởi vì là những năm gần đây khoảng 2 ờ, đến 3 năm gần đây xe cầm cố ngân hàng rồi thì giấy tờ giả rất là nhiều. À, mọi người mua của salon thì họ sẽ chịu trách nhiệm với mọi người về cái phần pháp lý. Nếu mà xe có pháp lý thì người ta sẽ sẽ sẽ chịu trách nhiệm. Còn nếu mà mọi người đi mua ở bên ngoài thì chúng ta nên mua bán tại nhà và ừ. kiểm tra giấy tờ rất là kỹ. Ừ. Sau khi kiểm tra giấy tờ xong thì mọi người sẽ ra phòng công chứng chúng ta làm thủ tục rồi ờ, thứ để cho nó chắc chắn bởi vì là cái pháp lý rất là quan trọng nếu anh mua một cái xe nó hơi xấu hoặc là nó chạy nhiều hoặc là nó có va chạm thì anh có thể bán lỗ nhưng một cái xe mà bị pháp lý uh, vướng vào kiện tụng và liên quan đến ngân hàng thì anh có thể là mất trắng tài sản đấy luôn Ôi, ơi. mất trắng luôn tóm lại là mua xe phải tính pháp lý là là số rất 1. quan trọng nhá phải Đúng là số 1 trước khi xem xe bạn nhá trước khi xem xe ừ. thì cái pháp lý phải là số 1 bởi vì là nếu mà không anh sẽ mất trắng cái xe đấy rồi. cái xe đấy là tài sản của ngân hàng ừ. chứ không phải là là là là là, là ờ, anh mua xong người rồi. thu đúng ừ. rồi cái thứ hai mà mọi người cần quan tâm đó chính là cái đâm đụng và ngập nước rồi. thì vừa nãy em ờ, có chia sẻ cho mọi người ừ. đấy cái thứ ba mà mọi người cần quan tâm nữa là Ờ, cái giá hiện tại nó có phù hợp hay không hay là nó cao quá hay là nó thấp quá hay là như nào ừ. thường thì ở thời điểm cuối năm này mọi người đi mua xe thì sẽ bị là cái giá nó cao hơn so ờ, với thời điểm ừ, cuối năm đấy đấy là nhu cầu mua sắm bình thường thôi nhưng mà bây giờ Đúng mình à, à, lúc nãy có một à, đi qua kia kìa thấy có vâng. một con Mazda 3 1.5 vâng. mình hỏi là bán tới 680 Đúng rồi. Trong khi uh, hôm trước đi xem ở showroom thì chỉ có 630 thôi. Xe S mới trang mới, ở ờ, showroom mới, à, ờ, showroom mới. Đúng chính hãng ấy. Đúng 630. cái thị trường xe cũ thực trạng đúng như anh nói ừ. là thời điểm cuối năm này là nó sẽ có bị uh, gọi là uh, bay giá một chút ừ. uh, ví dụ như là bây giờ xe mới là 630 triệu Mazda 3 2018 ừ. uh, chưa có đến 29 28 nhưng mà mọi người mua xe cũ thì cũng vẫn phải có đến 608 đến 609 đối với một chiếc Mazda 3 cũ 2018 biển Hà Nội. À, Mazda 3 mới này mình đăng ký vào ờ. à, Hà Nội đi 12 phần trăm. Uh, 730 ờ, triệu. À, khoảng 730. Đúng rồi. Một con cũ là 608 609 à. đúng tranh nhau chỉ có khoảng 4 50 40. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi cái đấy là cái thị trường nó quyết định uh ví dụ là tại sao nó lại như thế bởi vì là khi mà người dùng người ta không bán thấp thì ừ. thợ buộc phải mua cao ừ. mà khi thợ phải mua cao thì sẽ phải bán cao Ờ, cái câu chuyện này hay bởi vì là đúng rồi xe mấy cái xe ở hết Honda gì đấy đội giá cứ dầm dầm nhưng dân cứ vào mua hở mầm giá nó trên trời năm thì thị trường nó năm nay nó có vẻ hơi bị uh, biến loạn ừ. uh, bọn em làm xe cũ thì nó cũng vẫn vẫn phải căn ke rất là nhiều thứ mình phải tính toán xem là nó những con nào mà nó có độ an toàn ừ. nó có độ giá ít nhiều thứ thì bọn em sẽ nhập vào bởi vì khi mà mình mua cao quá đến lúc không may thị trường nó sập giá hoặc là hãng có động thái giảm thì những cái lúc như thế lại rất là nguy hiểm đấy là rủi ro trong kinh doanh dạ vâng đúng rồi đấy là về những cái xe cũ mà mọi người chú ý khi mà khi mà đi mua tức là mình sẽ năm. cân nhắc này cái vấn đề là giá xe cũ nó ở cái mức nào đúng rồi, so với cái mức giá, giá một mới. cái xe mới đúng rồi Đấy. chính xác đúng rồi góc độ chúng... là người bán xe cũ em ừ. cũng chia sẻ với mọi người đúng ví dụ rồi. như là người ta cố đến mức đấy ừ. người ta không cố được nữa ừ, người ta muốn à. tiết kiệm nó độ khoảng được ừ, năm năm mươi triệu năm xe đổ xăng ăn tết đúng rồi ba bạn gái người ta sẽ chấp nhận là mua xe cũ đúng rồi. còn những người mà người ta có điều kiện ừ. ừ. người ta không phải vay banh người ta không phải vay ngân hàng ừ. thì đối với người ta năm sáu mươi triệu mà chia cho 5 năm 5 năm ờ. sử dụng được hạn thì tính ra mỗi năm 10 triệu nó rất là hợp lý, hợp lý đấy mà. thì người ta lại mua xe mới oh. đấy cái vấn đề mà mua xe mới và mua xe cũ là lựa chọn của khách hàng chúng em không can thiệp được vào cái vấn đề đấy còn khách đến với mình thì mình cứ phục vụ thôi đúng rồi ờ, khách đúng. đến với bọn em thì bọn em phục vụ và chia ờ, sẻ những ờ. cái thị trường bởi vì thị trường nó thế thì bọn em phải bán thế ừ. còn uh, ai có nhu cầu mua xe mới mọi người vẫn mua xe mới rất quan trọng nha các bạn phải cân nhắc giữa mức giá xe cũ tại thời điểm hiện tại và giá xe mới bán ra ở showroom là bao nhiêu vâng vậy là điều thứ tư là gì nhỉ điều thứ tư mà khi mà mọi người mua một chiếc xe đối với một chiếc xe ở thời điểm hiện tại à, mua xe mới thì nó lại có một cái hay của xe mới ừ. là anh sẽ được đập hộp nhưng ngược lại là bây giờ là thời điểm của năm 2019 ừ. nhưng mà tất cả mẫu xe bây giờ gần như là sẽ là đết 2018 đúng rồi thì uh, mọi người cũng nên cân nhắc để có cái sự lựa chọn sáng suốt của mình ừ. bởi vì là những cái thời điểm như này là nó sẽ rất là nhạy cảm và nó rất là nhập loạn ừ. mọi người mua là đết đăng ký thì sẽ là 19 nhưng sổ thì hầu hết sổ sản xuất là sẽ 2018 và bọn em sau này 3 năm nữa sử dụng thì bọn em mua bọn em cũng chỉ mua theo cái sổ sản xuất đúng rồi đó lõm lõ mất một năm đấy lõm mất một năm chính xác chính xác nếu mà mọi người mà không vội ừ. thì chúng ta có thể là chờ đến tháng 3 hoặc là ừ. tháng 4 thì chúng ta mua những cái date mua 2019 và em cũng khuyên mọi người khi mà mua mới mặc dù em bán xe cũ nhưng mà khuyên mọi người khi mua xe mới chúng ta cũng lựa chọn thông thái bằng cách là chúng ta sẽ nên mua đầu năm và mua đếp 29 đúng rồi bởi vì sao thứ nhất nhá là khi mà anh bỏ tiền ra anh mua mới ừ. anh sẽ được sử dụng những tháng là tháng thứ thứ tháng thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín mười mười một mười hai là anh đã có khoảng tầm 6 tháng là anh sử dụng một cái xe theo một đếp rồi cho một đếp tính là đếp 29 nhá và sau khi anh bán đi ấy, ví dụ tháng 12 của 29 anh bán đi thì xe của anh vẫn là 29 Đúng ngược rồi. lại với những cái người mà mua uh, đăng ký 29 và sổ 28 đến lúc ví dụ uh, cuối 29 họ bán đi thì cái xe của họ đã lại mất đi một năm mất đi một năm là tính trăm củ đấy không đấy, phải đùa đâu xe, nhỏ xe thì sẽ khoảng hơn khoảng ba bốn mươi triệu ba bốn mươi triệu đối với xe lớn thì nó phải hàng trăm triệu ừ. đấy những cái mà mọi người chú ý mua xe cũ hay mua xe mới đều được và kể cả có khi là sau khi em tư vấn xong ừ. là có khi là anh về đi mua xe mới luôn ừ. đấy cái vấn đề đấy là vấn đề mà mà không sao cả bọn em thì làm nghề thì những cái này là những cái mà mình chia sẻ thật lòng với khách và thực tình để khi mà mọi người có cái lựa chọn sáng suốt nhất nhưng mà mình còn một cái nữa đây là ở góc độ là ông là ông chủ thôi còn tôi dạ. là tôi đi mua tôi vẫn chưa tin lắm vâng. bây giờ ví dụ xe này mà tôi ok hết rồi tôi muốn ờ, mang đi check có được không check dạ. ở bên thứ ba thứ tư thứ năm có tuyệt vời anh ạ đấy là một cái em cũng khuyên mọi người ừ. đó chúng là đó chính là chúng ta nên sử dụng dịch vụ của một bên thứ ba để check ví dụ là hãng Ừ. anh có thể là check hãng những cái xe như thế này để chúng ta kiểm tra được cái phần thiết bị điện của xe rồi lịch sử của xe rồi thì những cái mà bên hãng người ta có những cái thiết bị máy móc người ta đo đạc rồi thứ để kiểm tra cái chất lượng của xe ừ. cái đấy là nên và em khuyên mọi người là nên kiểm tra nhưng chúng ta nên kiểm tra ở những bên uy tín và những bên có chất lượng tránh trường hợp là cài cắm rồi <laughs> tránh trường hợp là mà mọi người Chuẩn đấy. mất tiền Đúng mất rồi. tiền oan mất bỏ tiền oan. trách nhưng mà lại cái xe đẹp thì lại không mua <laughs> mà lại đi mua phải cái xe mà người ta có lương ở trong đấy là người ta sẽ phím mình đấy là cái mà bao lâu nay thực tế nó vẫn là có đấy có cái đấy là cái chắc chắn mọi người nếu mà mua thì uh, có thể là check hãng ừ. đấy có một cái vấn đề nữa mà em muốn chia sẻ với mọi người đó chính là cái order cái đồng hồ Odo Odo ừ. đấy cái đấy là cái thực trạng mà đến uh, cho đến bây giờ nó vẫn không xóa được đối với xe cũ và tại sao nó lại như thế ừ. và tại sao nó lại không xóa được ừ. vì là cái order là một cái mà ở Việt Nam nó có thể làm giả dạ được Ôi. tức là anh có thể là tour được ừ. và người đi mua xe cũ thì người ta cũng sẽ quan tâm đến cái vấn đề này đúng không thì cái vấn đề mà order là cái vấn đề mà muôn thuở từ trước đến nay ở thằng Việt Nam tại sao người ta lại thích tour bởi vì người tiêu dùng thích mua xe ít thích mua xe ít thì buộc salon người ta sẽ phải là làm đẹp làm đẹp và ừ. có uh, có sự gọi là can thiệp về mặt đồng hồ ừ. để tâm lý khách thôi uh ừ. -huh. gần như là tâm lý khách thôi nên em cũng chia sẻ với mọi người là nên nếu mà đi mua xe cũ mà mọi người quá quan trọng về cái vấn đề order rồi cái chuẩn từng km là thứ thì uh, khi mà cái vấn đề đấy không giải quyết được thì mọi người nên mua xe mới uh ừ. -huh. còn mua xe cũ thì chúng ta xác định nó sẽ là 50 50 tức là nếu mà mua được một chiếc xe mà full sổ bảo dưỡng full sổ bảo hành và order chuẩn thì rất là thích uh -huh. nhưng mà không may mua phải một chiếc xe mà nó đã tua công quay ngược thời gian ngược, thì <laughs> đấy đấy cũng chỉ là ờ, một cái gọi là thực trạng ừ. mình cũng không tránh được đấy là mua xe cũ đấy, em thì là <laughs> sẽ chia sẻ cho mọi người nhưng mà tóm lại là thực ra thì quay đi quẩn lại cuối cùng là vẫn phải tìm đến những cái địa chỉ mình nghĩ rằng là phải uy tín đúng rồi đó, có như thế nào người ta nói ừ, như thế ví dụ là Uh, xe này nó 5 vạn em ờ, để về nó 3 vạn cho nó đẹp ừ. đồng hồ còn uh, anh thích thì em sẽ lại tua lên để cho anh theo dõi bảo dưỡng bảo hành còn cái chất lượng xe quan trọng số 1 uh ừ. vẫn phải là nguyên bản ừ. về keo chỉ hệ thống sắt xi khung gập cái thứ hai là máy móc cái thứ ba là hộp số và cái thứ tư là nó đang phải vận hành rất là tốt có những con xe nó đi 4 vạn trong một năm ví dụ ừ. nhá anh mua xe 28 bây giờ có những cái xe người ta đi 4 vạn nhưng cứ đều đặn đều đặn người ta đi 5 nghìn người ta lại vào bảo dưỡng 5 nghìn lại vào bảo dưỡng 5 nghìn lại vào bảo dưỡng nó lại còn tốt hơn cả là những cái con xe người ta có khi đi đến một vạn người ta không thay dầu Hùng đó. xe cỏ đấy một năm đi 4 vạn luôn nhưng mà 5 nghìn là thay đều Đúng như rồi. bát tranh đấy thế nên là em, em chia do... sẻ với mọi người là cái order nó chỉ là một phần ừ. thôi có những cái chiếc xe người ta đi nhiều nhưng người ta bảo dưỡng định kỳ thì nó sẽ tốt hơn cả là những cái chiếc xe mà người ta đi nhưng mà không bảo dưỡng ừ. đấy đấy là những cái Ngày ờ, chia xưa sẻ. có ông anh ờ, nhá đi con Atit vâng hình như phải đến ba vạn hỏi vào sau dạo này máy gần thế đi nó như nào anh thay dầu chưa đúng rồi chưa đúng, đúng rồi. Thôi, thôi, thôi, thôi. Ờ, lúc sau thay đi bảo êm thật em ạ đúng rồi thế thế có chết nhiều. không vâng phụ được rất đấy nhiều vào cái yếu tố đi rất ít nhưng mà mà thôi và bây giờ thì quay lại với một cái chủ đề cũng rất là hay là chúng ta hãy nói về những uh, cộng đồng anh em hay hay uh, phong những cái mẫu Toyota là thánh ở đây có và uh, các cái mẫu khá là tương phản đây thì Đúng nhờ rồi. kiên uh, giải thích hộ cái cái vấn đề này hay nhá cái này là Camry Q, uh, Q 215 215 vâng 215 khi mua mới nó khoảng 1 tỷ uh, tư rồi đến 1 tỷ 5 đấy cả đăng ký vào chắc chắn ờ mình nói xe... giá bán của hãng thôi đúng rồi là giá bán 1 tỷ là... 300 à... khoảng đâu đó 1 tỷ 350 triệu thời điểm 1 đó. 350 ờ, đăng ký xong thì nó sát về à, ờ, 1 tỷ rưỡi đúng rồi à, bây đúng giờ rồi. giá bao nhiêu nhỉ giá của con này hiện tại trên thị trường thì có mức giá chung dao động là khoảng là 1 tỷ 050 cho đến 1 tỷ 000 80 Thôi mình cứ tính loanh quanh 1 tỷ mốt đi Tùy biển Hà Nội hay biển tỉnh Như vậy Đấy. thì nếu mà mua một chiếc xe này Con này nó khá đẹp nhá Mình nhìn dạ vâng nhìn, nhìn khá đẹp luôn uh, 20 uh, 25 215 nhìn vâng. rất là đẹp thì mình đã tiết kiệm được uh, sau 4 ờ, năm sử dụng anh ờ, đã tiết kiệm khoảng tầm hơn 400 triệu. Hơn 400 Gần đấy, à? hơn 400 Đúng, là 400 triệu. Nhìn vậy thôi nhưng mà loanh quanh là làm con em VinFast Fadin là cho vợ đi chợ mình đi này đi chơi bét nhè. Đúng, <laughs> Đúng không? Đúng nhưng rồi. mà cái quan trọng là nhưng mà tại sao cái dòng xe Toyota lại được lại giữ giá vậy? uh, đây nó ừ. không phải bênh đâu nhưng mà phải, à, nếu mà anh anh nhìn như này ừ. nếu anh phân tích dựa trên giá xe mới ừ. và thời điểm bán lại thì nó lại là một chiếc không dưng giá ờ đấy anh nghĩ sao khi mà ừ. một chiếc xe Toyota mà đi uh, ờ, 4 năm ừ. nó đã mất đến gần 500 triệu rồi coi như một năm là mất hơn trăm triệu đúng rồi đúng rồi nếu mà tính theo độ dự giá nó không phải dự giá đâu đó. bởi vì là chính vì tại sao nó lại uh, tụt mất nhiều sau rồi đến năm ừ. sử dụng đó là do cái định vị giá ban đầu ừ. nó sẽ cao ừ. và qua mỗi năm sử dụng thì nó ra form mẫu mới này ừ. xong rồi giá mẫu mới lại rẻ hơn này ừ. thì những cái chiếc xe mà anh mua trước anh sẽ bị thiệt hơn tóm lại là nó phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố đúng chứ rồi. không phải là cứ mặc định Toyota là giữ giá chính đâu xác, chính đúng xác. không ví dụ như là đến form bây giờ thì đây thì đã là form thứ tính đến phong mới nhất là đến 2018 thì đây lại là phong cũ rồi đúng rồi là phong vâng, cũ đấy. rồi thì khi mà phong cũ ra giá rẻ hơn ừ. cộng với cái việc là là là mẫu mới thì tất nhiên là xe cũ là nó sẽ bay giá ừ, nó bay giá đó. đó nói chung là một tỷ mốt mà lại tia sang tên bây giờ loanh quanh vẫn 10 triệu nhỉ à, con này anh sẽ sang tên mất khoảng tầm hơn chục triệu hơn chục triệu rồi. thì nó lại có một sự lựa chọn thứ hai đấy BMW <laughs> riêng chiếc này nói để mà chạy phê cực kỳ luôn ngày xưa là ngày xưa mình chạy một mình phải gọi điện cho một anh à, bên hãng mình bảo ôi con này là mình muốn à, đặt đồng tiền hay đặt cái gì chứ mình dạ. đạp trước là đạp được luôn đấy đúng rồi nếu mà à, để về đi sướng thì bim nó luôn có một cảm giác lái cho anh gần như là thích nhất trong xe đức bản thân em đấy em lái xe đức rất là nhiều từ mẹc bim rồi audi thì nó là một chiếc xe lái rất thích và bên trong thì nó không có gì nhưng mà ừ. để về nói độ vận hành độ êm ái độ đầm độ chóc thì bim nó rất đáng gờm ừ. Con này là 20 uh, 20 mấy? 22. 212, 212 thì lúc đó giá nó phải uh, sát sát về khoảng 3 ờ, tỷ đấy nhỉ? À, 2 tỷ mấy? hơn 2 đồng. Hơn 2 tỷ. Hơn 2 tỷ. Bây giờ thì còn bao nhiêu? Nếu mà cho anh chọn con này với con này thì anh chọn con nào? Nhưng bây giờ còn còn con Không, con... Ờ, <laughs> chọn Tôi lấy ví dụ là dạ. anh là người đi mua xe cũ. Ờ. À. Một tung mù đi. Tức là một con 22, một con 25, một con của Tô, Toyota, ừ. Thần Thánh, một con của xe Đức. Ừ. Đấy bây giờ anh nếu mà để về về về sướng này, ừ. lái sướng này, oai ừ. anh bước xuống nó oai Hôm qua còn... cô thương này, đầy tiền <laughs> Không phải nghĩ, nếu mà không? không phải nghĩ nhá về cái gì đó nhá Tiền nhá Quất em này mới cháy Quất đúng em này đúng không? Ừ. Tôi chia sẻ với anh là em này bằng tiền của em này Đấy đấy 1 tỷ 120 triệu Mà Chính các bạn nhìn đẹp, nó... đẹp không? <laughs> Thế nó mới là cái những cái... Xe trường hơn nhá, cứng hơn nhá C5 ừ, Mà quan trọng này Đúng rồi, Riêng đây là này một chiếc uh, ờ, CD5 Toàn cầu luôn, không Đúng phải rồi. nghĩ Đó, nếu mà với tầm tỷ mốt mọi người lại có rất là nhiều lựa chọn vào thời điểm hiện tại ừ. có thể là mua một chiếc uh, ờ, C225 ừ. cũng có thể là chọn một chiếc Camry Q25 cũng có thể là một chiếc 520 212 Ờ à, có nghĩa Đó. như vậy mình có thể là chọn xe Nhật này, Nhật chọn xe Đức này, đúng rồi. chọn xe phân khúc C, phân khúc D, này. Đúng rồi. à, Đó. rất rất nhiều nha các bạn. Đây đúng bây rồi, giờ thì có thể xem qua mình một chiếc ờ, xe xem. 1 tỷ 1 để xem xe này có phải xem keo chỉ hoặc là keo chỉ à, có tất cả những cái xe mà khi anh mua xe cũ thì anh đều phải check như thế đó đó à, các bạn có thể thấy à, à thực ra mình nghĩ xe này là dọn chưa hề kỹ đâu nhưng mà đồ Đức nó vẫn ngon nhỉ? Đúng rồi, chính xác này. có những cái ờ, thiết kế của đồ Đức nó rất là bền bỉ. Ừ. Bây giờ những chiếc xe cũ mình đi thấy là mua là hay hay là căng cái cái nệm ghế này. Đúng rồi đúng không? Đều đúng phải rồi. có dịch vụ căng hết đấy. Đúng rồi. Nói chung ờ, cái này bọn chúng tôi cũng chia sẻ thật thôi. Các bạn muốn làm cho mới đẹp thì đều có dịch vụ đấy làm cho đẹp. Xe lâu lâu đi cũng phải tân trang thì đây chìa khóa đầy bìm mẹt, Lexus uh, uh, nhiều nhiều <laughs> nhiều lắm. Anh em ờ, khuyên câu nên chọn xe nào comment ở bên dưới cái. Đó Nhìn tuyệt vời luôn nhỉ Vâng anh cứ ngồi thử đi anh Đây này Đấy Đây là một chiếc uh, series 5 Anh có ngồi thử Ngồi thử Xem thấy nó có thích hơn Camry không Đấy ngồi nó đã thấy chắc chắn hơn rồi cái quan trọng là khi anh ngồi trên này người ta sẽ gọi không gọi anh là hùng xe cỏ nữa mà người ta sẽ gọi là hùng, hùng xe đức hùng, hùng bmw ngay quan trọng là nó khác biệt nhất ấy là khi mà chúng ta chạy cứ khoảng ờ, trên trăm nhá dạ trên trăm thì khác lắm cái sự an toàn và cái ờ, sang trọng cái gì mà. nói chung cái gì nó cũng có giá của nó Trước là xe Đức này trông nó ờ, bớt cỏ đi <laughs> Đấy, tỷ mốt nhá các bạn các bạn có thể Camry hay là uh, ờ, BMW thì tùy mình thì mình cứ Vâng anh ờ, cứ vào tham khảo thêm những cái mẫu nữa của bên em. Ờ, tiền lắm này cầm nhiều tiền để thẻ này. Ờ, nếu mà không thì anh có thể sử dụng S500. Ui Đây rồi. là 26 <laughs> con này có giá hơn 4 tỷ. 4 tỷ 400. Tỷ. Đúng 2, rồi. hơn 4 tỷ hôm Đúng trước rồi. S uh, 500 7 tỷ có lẽ 7 tỷ 1 7080 Đúng rồi à, Khi anh mà anh mua cũ lại đối với những chiếc xe sang như này Thì à, nó tiết kiệm được rất rất nhiều cho anh đấy Rất nhiều S500 216 Đúng rồi Mẹ ơi 4 tỷ tiết kiệm được hẳn uh, hơn 3 tỷ mà đi đẳng cấp được. Đúng rồi, ngoài ừ. ra bên em có rất nhiều xe sang cho anh chọn nếu dạ. mà à, anh cân đối thì có thể là long cu dân đi đánh gôn con này sướng đúng lắm rồi. bởi vì là anh em hay đi á dồn vào một xe bắt đầu để khoảng bốn năm bộ lên đấy đúng rồi mắc phê thích. luôn mà nó ngồi bước trên một cái xe to xuống thì nó hoành tráng hết lên rồi. các em két đi thì quần bít lắm à, với những chiếc xe to như này thì càng về sau thì giá nó càng giữ anh có tin là mua những chiếc xe từ năm 2015 đến bây giờ bán lãi không đi xe lãi đi xe bán lãi bán lãi luôn năm bảy mươi anh đi lãi luôn lợi ờ à, ờ lợi năm bảy mươi lãi ừ, là cái chắc bởi vì thuế nó tám năm cu giờ anh đi hai mươi sáu đến bây giờ lãi luôn lãi đấy luôn. là những cái chuyện mà rất nhiều khi là rất là buồn cười ở Việt Nam người có giàu lại càng giàu ờ. Người, thời điểm 2015 là người ta mua hai con lếch luôn thế đến bây giờ tính ra bán đi mỗi con là đâu đó làm hơn tỷ ôi vừa được đi lại còn vừa được à, ờ, ô tô nó liệt vào là dạng là tiêu sản tiêu sản đúng không đúng rồi mua lại, lại lại có tài sản đúng rồi Ê, thì cho nên là nhiều khi mình hôm trước gặp một ông anh ở nhà năm con Lexus mà anh mua làm gì mua lắm thế đấy <laughs> cũng mà anh bảo kệ đúng là hai con lưới năm bảy mươi là có lãi luôn đúng rồi đấy các bạn có thể thấy ở đây uh, rất nhiều lựa chọn về xe cũ nhá xe cũ và xe lướt đó xe Bạn vâng. cũ thì uh, có rất nhiều kinh nghiệm rồi nhưng mà riêng xe lướt bảo đảm mua là có lời à mua là có lợi À, đúng rồi xe lướt thì ờ, mua thì có lợi lắm anh, có lợi hơn so với xe mới tương đối nhưng với điều kiện đã lướt là phải những chiếc xe còn rất là tốt đúng bởi rồi. vì là người ta mọi người tiêu dùng người ta bỏ tiền ra ừ. người ta lựa chọn xe lướt là người ta đã cân nhắc và cân nhắc. người ta có sự lựa chọn tính toán để đi cái thứ hai là chủ bán lướt nó phải có lý do gì đấy đúng rồi. <laughs> mình đúng là băn khoăn đúng rồi gặp những ông khách mà đi nước ngoài rồi bỏ xe ở nhà rồi à, bắt đầu phải bán đi thì, thì sướng sướng, sướng vượt vời xe 5 6 nghìn cây dạ. mới. Đúng rồi. và thưa các bạn, à, các bạn có thể thấy bây giờ những cái à, dịch vụ mà về xe cũ cũng như mình là một người tiêu dùng, mình trong một cái vai người đi mua ấy thì mình sẽ luôn quan tâm đến cái uy tín. Và như các bạn có thể thấy này, dịch vụ này, tư vấn yêu cầu tìm xe, hỗ trợ thủ đầu tục sang tên cái à, thủ tục về tài chính à, hành chính về pháp lý là cực kỳ quan trọng nha các bạn. Cái thứ hai là những cái cam kết về chất lượng. Đấy thì đã chia sẻ rồi, kiểm định chất lượng cũng vậy. Nhưng mà đặc biệt một cái dịch vụ về tài chính là hỗ trợ trả góp cũng có. Đúng chứ rồi. không chỉ là mua xe mới thì mới có trả góp Đúng mua rồi. xe cũ xe lướt cũng có dạ, đấy rồi. là vâng. một cái ờ, rất hay Thôi à, ờ, cuối năm thì cũng chúc à, anh Kiên và dạ. anh em ở tất cả các showroom ở đây hôm dạ sau dạ. Hùng mở cái Hùng xe cỏ ở đây. À, được anh, anh em làm em rất là hoan nghênh Buôn bán bạn, vui, bán, bán có vườn nhưng bây Đúng giờ rồi. thì tôi xin phép phát đầu tháng nhưng mà vẫn phải à. đi về mua Mazda mới thôi, tranh nhau mấy chục à, mua xe cũ làm gì. À, thế em tưởng là anh vào mua xe. Thôi thôi, đi hỏi thì thôi mua bây giờ Mazda 3 1.5 này mua về cho vợ đi này mua thị trường là 608 609 về mua mới đăng ký xong có 700 à, vâng, thông vâng, cảm nhá đây là một sự lựa chọn rồi chúc mừng anh chúc cảm ơn anh cảm ơn anh à. bye bye về thôi <laughs>